jema sepa Wani gulian mawati te shige Minne tozanya Jikwa bisetia Jisuwa sate domo lasagna Jej kłabi sedia Ci suusate